xê ta hoàng hôn đến đâu đây màu tím trăng trong hồn ta muốn không gian đừng tan níu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước giao cho tàu đừng đi chàng trai còn đem yêu thương dâng lên muôn vàn oán hờn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang hôn nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoang chọn vì người yêu vì thương anh vắng xa biết có người về sóng nhớ mong quất nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa chỉ nợ một lần thôi chỉ đẹp một lần thôi rồi một ngày mãi giữa muôn hoa cánh hoa mềm em vào lòng mà nghe yêu thương thêm đêm dần tàn tâm tư miên man thành thang lối đi nắng mai chập chờn một lòng tin mai đời chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phút. chọn vì người yêu vì thương anh vắng xa biết có người về sóng nhớ mong cốt nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa chỉ nợ một lần thôi chỉ đẹp một lần thôi rồi một ngày mãi giữa muôn hoa người về với thương nhớ giữa lạnh lùng mình ngãi trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm em vào lòng mà nghe yêu thương thêm đêm dần tàn tâm tư miên man thênh thang lối đi nắng mai chập trùng một lòng tin mai đời chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phút đường phút vòng tay hiền hòa nụ cười say đắm như dư hôn em mộng vàng đắm say người yêu của em không cần giàu sang người yêu của em đứng đắn đàng hoàng người yêu của em yêu chỉ mình em không bay bướm là lời không như ăn chiều trôi lời chót lưỡi đầu môi ai nhớ đâu anh cùng chẳng xa trông dáng anh ra người thật anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em tình duyên mặn nồng tròn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu trong giấc mơ anh là hoàng tử anh đến đây anh thật tuyệt vời anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa nụ cười say đắm như dư hôn em mong vang đắm say người yêu của em không cần giàu sang người yêu của em đứng đắn đàng hoa người yêu của em yêu chỉ mình em Anh anh anh Anh đâu xa, trong dáng người người thật tha. em thương, là ngôi thần tường trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em anh người em mến thương anh là ngôi thần tường trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hãy cho em nhiều quá lỡ một lần đấy từ đây xin trôi mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phụ mình yêu nhau làm chi thương nhau chuộc lắm chấp nhận từ đây tình trỗi theo tháng ngày thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ em trả cho anh lời cay đắng làm chi em trả cho anh lời cay đắng làm trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng những em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đây từ đây xin trôi từ những em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đây từ đây xin trôi nồng ngón mãi giữa đôi ta giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung người thì mong một trời cao sang người thì còn trắng áo tay chân em trách em sao em không nói thật lòng mình gian dối để làm gì cũng vội vai một đường tàu đau tan cằn bọt bèo tim đời em nghe buồn đau lên xót xa trang điểm cho đời vui đêm nay chén chú chén anh rượu với ly lại đây nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thú phiêu ly em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy khoác xiêm y em trở thành người phố thị cơm áo gạo tiền xui em biến dối gian em bước chân xuống đời là mèo hoang có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời quá mau bàng hoàng ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo tim đời em cũng mang theo ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo tim đời em cũng tình của mỗi con người một hôm xem bút nghiêng đăng trình tối gió từ tiếng yêu buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết lỡ thương một người lạnh buốt đêm dài nhưng cớ sao em buồn tình ta ướp hẹn nhiều rồi ngày mai âm lại cuộc đời kỳ chiến xa vãng thấy thương nhau nhiều hơn khi núi sông mịt mờ người trai nhốm nhiều tuổi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ đời anh là mấy bốn phương trời còn miệt mài người đi xây tương lai giấu tâm tư thương ai nhưng gió mưa mây che trăng khuất đêm dài tôi đơn côi biết đau một lần rồi nhớ trọn đời lần rồi nhớ trọn đời tim tôi đơn côi biết đau một lần rồi nhớ trọn đời